Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game kinh dị lúc 3 giờ sáng Đúng vậy, chơi game kinh dị lúc 3 giờ sáng là 3 giờ sáng ở ngoài đời thật chứ không phải là 3 giờ sáng trong game nha các bạn nha Tôi không hiểu sao mà có nhiều bạn fan thương tôi ghê luôn á trời Bảo là thương tôi, yêu tôi Mà bắt tôi chơi game kinh dị lúc 3 giờ sáng là chết tôi rồi Trời là trời Ê ok <laughs> thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mà có rất là nhiều bạn đã đề xuất cho mình và bảo mình là Anh ơi anh hãy chơi thử game này đi Đó chính là game cho mấy bạn ạ à, cánh cửa Ờ cánh cửa là sao ta Tôi không rõ cái game này sẽ chơi như thế nào hết Nhưng mà theo những gì mà Siro đã giới thiệu cho tôi về cái tựa game này Thì à, khi mà vào trong game này á, là hình như là chúng ta cần phải à, vượt qua thật là nhiều những cái cánh cửa để chúng ta có thể đến được cánh cửa cuối cùng ok nghe cũng có vẻ là hấp dẫn đó nhưng mà tôi đây là lần đầu tôi chơi cái game này cho nên có nhiều cái tôi không biết hoặc là có thể tôi sẽ chơi hơi dở cho nên các bạn hãy thông cảm cho tôi nha còn à, những tập sau á tôi sẽ cố gắng vượt qua nhiều cánh cửa hơn đó nói nói, nói chung là hôm nay tôi sẽ cố gắng vượt qua được à, tầm à, à, hai à, mươi mấy cánh cửa đi ừ hai mươi mấy cánh cửa là chắc là được rồi <laughs> chứ tôi nghĩ là lần đầu chơi tôi không nào vượt qua hết đâu tại vì tôi chưa hiểu cái luật của game này lắm ok được rồi vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đầu vào video nha các bạn nha Và trước khi vào video này các bạn đừng quên hãy để tôi một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên hãy đăng ký họ cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào Let's go à, Chắc là tôi mới chơi cho nên tôi sẽ thử uh, tìm hiểu game một tí Tôi sẽ vô trong phòng một người đi Ok Rồi để tôi xem coi cái trò này chơi sao đây Đầu tiên vào trong đây thì tôi có thể thấy là chúng ta đang ở trong một cái căn phòng uh, nhìn khá là âm u các bạn à trời cái gì đây ở chỗ này có một cái bức tranh <laughs> nhìn đáng sợ thật sự ok ờ, cho để tôi xem coi cái này là chìa khóa đúng không lấy chìa khóa nè theo như mà tôi xem mọi người chơi cái game này trên youtube á thì hình như là nhiệm vụ của chúng ta đơn giản là phải đi kiếm những cái vật phẩm làm sao để có thể à, gọi là mở cửa để đi qua hết tất cả những cánh cửa thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng à ok ok mà tôi nghe đâu hình như cái trò này trong lúc mình chơi á là mình sẽ bị thêm mấy con ma mấy con quỷ đồ kiểu nó đuổi kiểu nữa cho nên là tôi cũng hơi à, ráng ráng các bạn ạ à. ơi cái gì chứ ờ, tôi ờ, tôi sợ mấy game kinh dị lắm mà bây giờ tôi còn đang chơi trong lúc 3 giờ đêm nữa chứ thiệt sự <laughs> rảnh ghê á chơi game kinh dị mà chơi lúc 3 giờ đêm chạy ok ok không sao nhưng mà nói chung là các bạn thử thách thì ok tôi sẽ làm Mấy bạn tưởng là chơi game lúc 3 giờ tối có thể làm khó tôi được hả cái gì bên kia nó có cái bức tranh nhìn đáng sợ dưới trời ừ nãy tôi giật mình luôn tôi cứ tưởng là có ai đứng bên đó chứ ok phòng số 6 nè đi qua bên đây rồi phòng số 7 ủa vậy là giờ mình cứ đi đi đi như thế này đến khi nào mình đi được đến cánh cửa cuối cùng thì mình thắng đúng không ờ có cách nào để chạy nhanh hơn ta sao mình thấy con nhân vật của mình nó cứ đi bộ chậm chậm thế nào á Ok, phòng số 9 nè hmm, Vẫn chưa có cái gì đáng sợ xảy ra hết à, Phòng số 10 thì hiện tại nó bị khóa cửa rồi Cho nên giờ mình phải đi kiếm một cái chìa khóa Ok, trong đây có không ờ à, này không có cái cái này là cái tủ để chui vô trốn mấy bạn ạ à. mà trốn thì bình thường chỉ có ma đuổi thì mới trốn thôi trời <laughs> sao mà tôi tôi không biết tại vì là tôi tôi tôi chưa xem cái đến cái đoạn à, tôi chưa xem người ta chơi đến cái đoạn mà thấy con ma nó cho nên tôi chưa biết con ma nhìn nó đáng sợ cỡ nào các bạn à hơi hơi, là thấy rung rung rồi sao phòng tới thui vậy có chuyện gì không trời ok vậy tôi đi vô xem thử ô Ôi tới thui luôn trời tôi không thấy được gì luôn á Ok, ở trong đây tôi thấy có những cái bức tranh Và những cái bức tranh này nó khác ở chỗ là nó có một cái vòng tròn So với những cái bức tranh kia, những bức tranh kia hình như không có vòng tròn này Chẳng lẽ nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải ờ, là phải sắp xếp lại mấy cái bức tranh này à, Ok, ok đó cho nó đúng với là cái hình của nó đúng không hình như cái hình này không đúng lắm cái hình này là cần phải bức tranh khác à đây đây đây đây, đây bức tranh bên này bức tranh bên này đây đó xếp bức tranh vô cái là mình sẽ mở được phòng đúng không ui ui ui tôi tôi ui cái gì á cái gì á cắm vào bị đẩy khỏi bởi uh, hai hai là ai ta rồi tôi bị mất một đống máu luôn vậy có nghĩa là tôi tôi chui vô cái cái tôi tôi cứ tưởng là có con gì tới tại tôi nghe có cái tiếng gì đó mà tôi nghe siro bảo với tôi là mỗi lần mà chúng ta thấy cái con thấy cái tiếng gì đó chúng ta nên chui trong tủ để để để mình trốn hóa ra là không phải thì ra là cái con gì đó nó đẩy tôi ra ngoài ok phòng số 15 này nè rồi tôi nghe có cái tiếng gì nha tôi nghe có cái tiếng gì nha ôi tôi nghe có cái tiếng gì nha Oh Oh my god Trời ơi trời, trời, trời mấy bạn ơi may quá Tôi nghe được cái tiếng gì đó Xong tôi chui vô tủ hết trông Oh my god sợ nha Số 18 Ôi tôi bắt đầu thấy cái trò này sợ sợ nha Mới đầu tôi thấy nó còn bình thường Chỉ đơn giản là Đơn giản là đi qua mấy cái chỗ này thôi Nhưng mà tôi bắt đầu thấy nó sợ sợ rồi đó Gung rồi đó gung rồi đó Ok cửa số 20 nè Sao <laughs> bắt đầu tôi có thấy gung gung rồi các bạn ạ à. Đáng lẽ là tôi mới chơi thì tôi nên chơi chung với những người chơi khác Chứ tôi không nên chơi một mình Cửa bên này là số 21 nè Cửa bị khóa nè Vậy là bây giờ chúng ta cần phải nhiệm vụ chúng ta là đi kiếm chìa khóa để mở ok có cái chìa khóa nào quanh đây không à, ok trong này không có nè ồ quá trời su luôn các bạn ơi hợp lý được được được ờ, ở đây có su nè với lại một cái bút chì cái bút chì có làm được gì không ta ui sao mà tôi <laughs> sao mà tôi thấy gung gung thế nào <laughs> kiểu mình chơi game mà mọi thứ xung quanh nó cứ im lặng quá mình cũng gọi là hơi sợ sợ ráng ráng á bạn ồ tàn là su mà mà hình như là mấy cái đồng xu này nó cũng có lợi sao á cái tiếng gì đó cái tiếng gì đó hình như là tôi nghe thấy cái tiếng gì đó các bạn ạ à. ôi ôi ôi không phải không phải không phải hình như là cái cái cái tiếng gì đó phát ra nó chỉ hợp lý khi mà có một cái con gì đó nó bay lướt qua như hồi nãy thôi chứ nếu mà chúng ta chui xuống gầm giường mà chúng ta mà cái con kia nó nó không lướt qua thì chúng ta sẽ bị một cái con gì đó ở bên dưới gầm giường nó sẽ đẩy mình ra ngoài ok rồi ui cái phòng này nó phát ra ánh sáng màu xanh nè ui chìa khóa cánh cửa số 21 đây rồi đây rồi, rồi. kiếm được chìa khóa rồi kiếm được chìa khóa rồi ừ. trời ô mày chui ôi trời ơi tôi còn có một chút xíu máu thôi à ô mày god rung quá mấy bạn biết tôi ăn chơi game lúc 3 giờ tối mà bây giờ mà tôi mà mà kế bên phòng của tôi là phòng của anh dịch mà tôi mà like thế này mà anh dịch ảnh mà nghe được tranh của anh nắm đầu tôi cũng đấm luôn quá Ừ. <laughs> xin lỗi anh dịch nhiều nha nhưng mà bởi vì là mấy bạn yêu cầu em chơi game lúc giờ này cho nên là em cũng đâu muốn đâu Ủa cách làm đây để mình chạy không ta sao tôi thấy tài ngồi mà không không có lúc nào để chạy hết các bạn ạ à. ok Mở cửa nè Có em đó không Đừng có hù tôi nha Đừng có ai hù tôi nha nha mấy ba Ui tới thui các bạn ơi Sao mà tôi thấy game tới thui à Không biết mấy bạn có cảm thấy sợ không chứ Ui ui ui ui ui Đèn chớp đèn chớp đèn chớp Thấy không thấy không Đèn chớp là có biến Đèn chớp là có biến Ui ui ui Ui Ui may quá may quá may quá Ui có con gì đó mới vừa chạy ngang qua Oh my god Tôi biết ngay mà đèn chớp là có biến đang chớp là có biến mà trời ơi trời trời thực sự mình chơi cái game này mình vừa phải đi giải mã mình cũng phải vừa phải coi coi xung quanh coi có con gì đang đuổi theo mình hay không oh ở chỗ này tôi thấy có một cái con mắt nè quát trong cái phòng có gì hôm nay đừng ai hù tôi nha đừng ai hù tôi gì nha đây trong này tôi thấy có một miếng băng cứu thương yes tôi hồi máu được ok à, tụi mình dưới có gì không tàn à su mà ừ trong đây hình như là có miếng băng, băng cứu thương có thể giúp hồi máu nè cho tôi một hai miếng băng cứu thương được không cho tôi nguyên hộp băng cứu thương đi chứ từ nãy giờ tôi sợ trời ơi có thể cứu thương hồi máu được trong game nhưng không thể nào cứu được trái tim đang bị tổn thương của tôi đâu Oh my god, sợ quá trời đất Nói chung là có nhiều bạn sẽ bảo là trời ơi sao không nhát quá vậy chơi với em hả mà cũng sợ nhưng mà sợ thiệt ừ Mấy bạn phải thử chơi bạn mới thấy sợ bạn nào chưa chơi thì bạn chứ sẽ không thấy sợ đâu nhưng mà chơi rồi mới thấy sợ còn riêng mình đó nha là mình ờ, còn còn còn riêng mình đó thì chắc là mình mới chơi à! không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ cái con nó mà sợ cái gì cái con bé tẹo nó mà sợ cái gì không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ nói chung mà tôi mới chơi cho nên là gọi là nè tôi hơi tôi hơi cung cung thôi trời ơi không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ ui cái con quỷ đó ui cái con quỷ là con gì vậy cái con quỷ là con gì trời Oh my god Riêng ở trong đây à tôi thấy là nó không có một cái đồ gì có thể lấy được đó nha ờ, Thôi từ có cái tủ nè Có gì ở đây không Chỗ này chơi sao ta Bên này thì phải chơi như thế nào trời Có bạn nào biết cách chơi không chỉ mình chứ Rồi nghe có tiếng con gì đó rồi Nó đâu Nó đâu Ủa Bị con nó hù vẫn bị chết hả ta Nếu bạn nghĩ nó ở gần Kiểm tra xung quanh và nhìn vào mặt nó À Rồi Tôi hiểu rồi các bạn ơi Có nghĩa là cái con đó là khi mà thấy nó bám vô người chúng ta Chúng ta biết nó bám vô người chúng ta thì Chúng ta không nên nhìn vào mặt nó mà Chúng ta sẽ thua Ờ ok à, Tính ra tôi mới chơi lần đầu mà tôi đến từ cái cổng số 27 là tôi... Uh, chơi giỏi hay là tôi chơi uh, dở ta <laughs> tôi không biết nữa rốt cuộc là tôi chơi dở hay là tôi chơi giỏi tôi không biết nữa nhưng mà ok thôi nói chung là game này cũng là một game khá là hay đó nói chung là trong tập này thì mình sẽ đi đến cửa 27 thôi tập sau mình sẽ cố gắng đi đến cửa gấp đôi luôn đi mình sẽ đi đến cửa 40 ờ, luôn à cái to thôi chứ không biết có đi được hay không nói chung là mấy bạn có thể nào đừng thử thách mình chơi những cái game kinh dị như thế này vào lúc 3 giờ tối nữa được không <laughs> oh my god rồi xong tôi sợ quá mà rớt kính luôn nè các bạn à, nói, nói chung á là cái game này á mấy con quái vật nó cũng à, không đáng sợ lắm ừ từ nãy giờ tôi cũng đâu có sợ chút nào đâu à, trời ơi mình mới chơi Ờ đâu sợ đâu, đâu sợ gì đâu bạn Thôi được rồi, ok Mình nghĩ là video đến đây cũng rất là dài rồi Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu như anh em nào muốn mình tiếp tục chơi tiếp cái game đo này Và muốn mình đi tiếp những cánh cửa tiếp theo nữa Hãy comment xuống bên dưới và nhấn nút like like like like like, like cái video này Mình sẽ chơi tiếp nha Còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Tạm biệt Bye bye 3 giờ sáng còn bắt chơi game kênh chị Mấy bạn fan yêu tôi ghê á, thương tôi ghê á Hello team, hello